Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với em cách nghe hột tài xỉu mới nhất của năm 2020 thì với cách nghe hột tài xỉu này em có thể áp dụng vào hột trợ hột công chuyện hay hột bo tròn cắt âm phá tiếng đều được em nhé thì ờ, với cách nghe hột tài xỉu này ai cũng có thể chơi được anh em chỉ cần theo dõi hết cái video này tôi khẳng định với anh em anh em nào có thể chơi được em không cần phải luyện tập hay cũng không cần có năng khiếu em có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình anh em nhé đấy thì tôi có chuẩn bị cho một số hỗ trợ đây đấy và tôi đã thử nước muối cho anh em nhé đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ thì với cái cách nghe một tài xỉu này thì là tất cả đồ là đồ người ta anh em nhé đấy, nắp đĩa quân hộp người ta hay anh em cũng không cần phải chạm tay vào hộp. đây tôi sẽ dùng đũa này lấy ba hộp bất kỳ em nhé đấy, hột nổi hoàn toàn bình thường đây đấy anh em nào quan tâm đấy tất cả các đồ chơi công chuyện đấy thì có thể là liên hệ với tôi đấy, qua số điện thoại 0903 02 không tôi sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em đến trực tiếp nhà tôi đấy, tôi sẽ chia sẻ cho anh em anh em nha thì như thường lệ đấy anh em vào sân chơi của mình thì à, anh em đều phải kiểm tra tất cả các bước thì trên tay tôi thêm lâm châm lên nhé lâm châm trắng thì rất là hít à, nắp cùng hít đây một cũng vậy anh nhé đĩa cũng thế anh em biết rồi nếu nó là quân hộp hay nắp đĩa công chuyện đấy anh em thử lâm châm này thì chắc chắn sẽ hít anh em nhá đấy anh em đi chơi em cứ mang theo cục lâm châm đấy trước khi chơi anh em kiểm tra tôi đây nắp đây soi xuyên đây Đấy, ok anh em nhé đĩa cũng vậy nha những bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em kiểm tra thật kỹ tôi em nhé Đấy, hột là hoàn toàn bình thường nhá rất là trong nhá thì em biết rồi nếu nó là hột công chuyện đấy anh em xoay đàn này chắc chắn nó sẽ gợn đục không được trong suốt này em nhé anh em biết rồi mỗi hột tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống nghĩa đấy nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau anh em nhé đấy thì mình sẽ dựa vào vấn đề gọi để mình uh, chơi anh em nhé đây thì làm ít tôi xin phép là bật cái đồng hồ bấm giờ lên đấy. đấy anh em quan tâm đấy thì anh em có thể mang nắp đĩa quân hột của em tới trực tiếp nhà tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé đấy thì thôi không để mất thời gian của em nữa tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn anh em đấy cách nghe thì rất là đơn giản thôi anh em lưu ý nhé đến sân chơi đồ là đồ người ta đấy anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào ấy không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy, như thế này đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này bảy nút này đấy, lưu ý nhé ngồi một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất anh em ạ à. đây như thế này đây anh em đánh tài tôi tài này rất là ok đấy, sóc dài đeo được đấy nên anh em không phải lo sợ bất cứ gì hết đấy anh em đánh xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em nha, xỉu này rất là đơn giản thôi anh em ạ à. đấy ai cũng thể chơi được nhé anh em lưu ý nhé với cái cách nghe hồ tài xỉu mới nhất của năm 2020 này anh em không cần phải luyện tập đấy đấy như thế này đây anh em đánh xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ à đấy xỉu này 6 nút này đấy anh em quan tâm ấy, thì em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này 0903 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy như tiếng này đây anh em đánh xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé xỉu là chín nút này cái cách nghe làm sao và hiệu quả như thế lại chuẩn xác như thế đấy, thì anh em đến sân chơi đấy anh em chỉ cần mang cho tôi cái bao thuốc này tới đấy cái bao thuốc này nó sẽ có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài xỉu anh em nhé đấy hột gì cũng được em nhé đây tôi sẽ để đây và test thử cho anh em này thì máy rung rất êm anh em nhé nên tôi để cái hộp quẹt lên anh em chú ý hộp quẹt này đấy, khẳng định với anh em không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy nên anh em cứ yên tâm đây máy báo hai dung đây anh em tài tôi này tài này rất là ok anh em nhé thì đây nó là cái thiết bị mới nhất của nó 2020 nên là anh em cần tìm hiểu mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em mới tài tôi này tài này đấy máy thì rung rất là êm nhé đấy vừa tôi cầm trên tay đấy anh em không hề nghe phát ra tiếng kêu đúng không anh em đi chơi em có thể cầm trên tay này hoặc để trong người này một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo một dung đây em xíu tôi xíu này rất ok em nhé Đấy, đồ rất là hiệu quả Đấy, anh em xem video cứ comment ở dưới tôi sẽ tư vấn cho anh em cơ sở tôi cung cấp rất nhiều đồ chơi nhé tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná game hack trên điện thoại anh em cần liên hệ máy báo một dung anh em lấy xỉu của tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé xỉu này chín nút này đấy. đấy em quan tâm tới bao thuốc báo dung tài xỉu này anh em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0903 này 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em